Vì sao em phải khóc Có đáng để buồn đau Tình yêu như cơn lốc Thoáng phút chốc lướt qua thật mau Em ơi đừng khóc bóng tôi trước mắt sẽ bắt em đi Mít gì mà hay thế nhở? Mít nhiều vậy camera Một củ khoai tròn quay Giới thiệu cho các bạn micro không dây ESK SM58 Và Focusrite Solo Gen 3 Bây giờ mình sẽ hát một đoạn bên trên tầng lầu Để cho các bạn nghe âm thanh qua cái microphone này ha Sâu trong màu mắt có chút tiếc nuối phút cuối chỉ vì Em đau hè sai em đau thêm mãi để trái tim đau u u không còn tương lai em cũng chẳng còn thương ai sau bao niềm đau anh mong rằng con tim em dừng lại nỗi nhớ này lâu phai nhốt em trong một lâu đài lâu đài của những cơn đau bất tận vì sao em phải khóc có đang để buồn đau tình yêu như cơn lốc thoáng phút chốc lướt qua thật mau vì sao em phải khóc có đáng để buồn đau rượu kề môi em nóc thoáng phút chốc đã với u sầu các bạn cũng đã nghe chất lượng như thế nào rồi nếu muốn biết hơn chi tiết hoặc là sở hữu cái microphone này thì hãy nhấp vào link bên dưới để ủng hộ Bell Studio